Xin mến chào quý vị và các bạn yêu kênh của mình. Dưới đây là phân cảnh mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Đúng là trong đời không ai ngờ được những bất ngờ, trong lúc cô đơn, tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc, ngờ đâu Khánh Thi có bầu, tình cảm của vợ chồng Huy, thì đã có chút tia hy vọng, cả gia đình Quàng Long trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn rất nhiều. Khỏi phải nói, bà Sa, Mẹ Khánh Thi mừng hết chỗ nói, không phải mừng vì có cháu ngoại đầu tiên, mà cái chính là vì gia sản nhà họ Hoàng mà thôi. Lúc này, Hoàng Huy cảm thấy có lỗi với vợ rất nhiều, vì trong suốt thời gian qua anh chỉ biết trách móc Khánh Thi, chưa bao giờ quan tâm tới cô. Sau tất cả mọi chuyện, Hoàng Huy đã thấm thí nhiều điều, anh gặp riêng vợ, bày tỏ tình cảm. Anh hỏi Khánh Thi, anh muốn biết những suy nghĩ thật của em, Khánh thì ngấn lệ, giải bày hết mọi tâm tư. Cô nói, từ bé em đã thiếu tình yêu thương của cha, còn với mẹ, em chỉ là vật lợi dụng. Chưa bao giờ bà coi em là con, đến khi gặp được anh, tình yêu của anh đã khiến con tham em trở nên nắm áp hơn. Em rất hạnh phúc, chỉ có điều, với gia đình anh, em chưa bao giờ là người nhà. Mọi sự cố gắng của em trong công việc, bố Khang chưa bao giờ thừa nhận, mà ngược lại còn luôn đề phòng em, thử hỏi, em không cô đơn sao được, lúc này quy chợt nhận ra, hóa ra bạo lậu này chính anh đã dày vò cô ấy đến mức này. Huy nhẹ nhàng ôm Khánh Thi vào lòng, thủ thỉ nhận lỗi về mình. Điều bất ngờ đằng sau sự việc này, chính Huy là người chủ động muốn quay về công ty của gia đình để làm việc, Khánh Thi và gia đình được một phen bất ngờ. Sao bao nhiêu thuyết phục của gia đình cũng không bằng sự có mặt của một thành viên mới trong gia đình. Đứa bé đã làm thay đổi hoàn toàn con người của Hoàng Huy. Thái độ của bà Bích lúc này khiến khán giả thật khó chịu, bởi bà chỉ biết trách móc Phương Nam để cho Khánh Thi có bầu trước. Nhưng Nam chẳng hoài, ngược lại còn rất vui mừng cho vợ chồng em Hoàng Huy. Ba năm chờ đợi và cái kết tốt đẹp. Khánh Thi được nâng niu như đứa trẻ sơ sinh, Mọi tình cảm của gia đình đều đổ dồn hết về phía cô, ngay cả am trai lát Dũng, cũng quan tâm cô cực độ. Nhưng chuyện tình cảm của Dũng và Diệp đang trên bờ đổ vỡ vì những hận thù, toàn tính của Dũng, anh yêu Diệp là thật lòng. Nhưng vì mối thù hai gia đình quá lớn, anh quyết tâm tìm cách để Diệp hận anh mà quên đi anh. Nên đã cùng hội bạn bày trò hạ nhục cô một lần nữa, như ba năm về trước nhưng Diệp đã tỉnh táo hơn. Cô nhận ra vào lâu nay, bộ mặt thật của Dũng chính là đây, cô không ngờ, anh lại giả dối như vậy. Đây là tiết tiết mới nhất trong tập 42 của bộ phim, khán giả hết sức bất ngờ, vì nghĩ Dũng là tên sở khanh. Nhưng khi xem tới đoạn kế tiếp, mới ngỡ rằng Dũng chỉ dựng cảnh để giả vờ là kẻ đểu giả. Còn thực tâm, anh yêu Diệp rất nhiều. Sau sự việc làm nhục Diệp, Dũng dằn vặt lương tâm, bởi anh hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô là thật, anh không thể quên được cô. Cuối cùng anh lại tìm đến cô trong nhung nhớ, Diệp dù rất hận Dũng, nhưng sau những lời mật ngọt xin lỗi, cô lại mũi lòng, chấp nhận tha thứ, liệu rằng sự tha thứ này có thật sự xứng đáng, sự việc rồi sẽ đi tới đâu. Mình thì rất mong Diệp và Dũng trở thành một đôi, hy vọng Dũng sẽ nhận ra đâu là điều mình cần nhất. Quan trọng với mình nhất để mà biết điểm dừng lại. Cuối cùng thì tập 43 phần 2 của bộ phim, Dũng đã không làm khán giả yêu mến phải thất vọng khi đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư với ông Tấn. Xin ông cho cao kiến để lấy lòng mẹ Diệp, với hy vọng chính thức được hẹn họ công khai với người anh rất yêu. Về phía bà dần, vẫn luôn nửa mơ, nửa tỉnh, nhưng lại làm gia đình trở nên vui nhộn hơn. Giờ đây bà Xuân cảm thấy thật mãn nguyện vì có một bà mẹ chồng thật tầm thường còn giàu, mà mấy lâu nay cô cứ hiểu nhầm bà, chỉ chiết bà, thật may bà đã nhận ra cái sai sớm, và đã hòa nhập được với tất cả các thành viên trong gia đình, tôi thật sự mừng cho bà Xuân các bạn ạ. À. Nói tới ông Khang, cảm xúc bây giờ không gì tả hết được, nghe tình còn giàu cả là Khánh Thi có bầu, Ông hạnh phúc vô cùng, ăn ở hiền lành nên gia đình đã có phước, được hưởng nhiều lộc rồi, ông dặn dò con dâu. Từ giờ công việc ở công ty để bố lo, con lo mà tẩm bổ để giữ sức mai mốt sinh em bé. Được bố chồng quan tâm thế này, còn gì hạnh phúc hơn. Về phần ông sinh, ở tập 43 phần 2, ông sinh tiếp tục bị quan lần hai khi bị ông Tấn gài bẫy, giết ông Tính, Hoàng Long và Phương Nam biết sự việc lo lắng tìm luật sư để giúp ông sinh rửa quan. Tại cơ quan điều tra, ông sinh bày tỏ nỗi niềm. Vụ án bị quan năm xưa và lý do ông không dám nhận con gái, dù ở cạnh con, rất gần con, nhưng sợ liên lụy tới con. Liệu rằng, ông có được giải quan và đoàn tụ với con gái không? Về phía ông Tấn, đồng ý giúp đỡ Dũng là có mục đích gì? và liệu rằng ông có thoát khỏi những tội ác mà ông đã gây ra hay không. Khi Hoàng Huy chấp nhận về làm việc tại công ty gia đình Hoàng Long, thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được thông báo review tập 44 của phim. Cảm ơn các bạn đã theo